Hôm nay chúng ta sẽ vẽ mẫu cơ bản nhé. Đa số thì video của Mona, video của Mona thì đa số chúng ta sẽ vẽ cơ bản rất là nhiều. Tại vì cơ bản thì vẫn rất rất là được các bạn ờ, ưa ưa ưa chuộng đó. Thế là mình vẽ những cái cánh lá rồi mình ráp lại hai cánh lá với nhau thành một cái cánh lá nhọn nhá. Sau mình tô lại này, mình đẩy nhẹ thôi, nó hơi nhọn là chưa, sau đó mình sẽ kéo ngược xuống mình vòng xuống mình nhấc cọ lên. Dứt khoát đẩy nhẹ lên nhích lên xong rồi đẩy nhẹ xuống nhích vào tiếp tục căn thứ ba cũng như thế thế những cái mẫu này thì ở những video đầu tiên của kênh Monanel thì Mona cũng đã hướng dẫn các bạn vẽ những cái nét căn bản như thế này rồi bây giờ mình chỉ ráp mẫu lại thôi các bạn nếu mà các bạn quên cái nét căn bản thì các bạn có thể uh, có thể um, uh, ờ, coi lại video À, nhân tiện đây thì trên kênh youtube của Mona sẵn tiền đây thì Mona cũng rất là cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua các bạn đã theo dõi kênh của Mona ủng hộ cho Mona rất là nhiều thì Mona cũng có một cái món quà đấy đó là Mona có quay được 20 à, cái video từ căn bản đến nâng cao từ căn bản đến nâng cao từ căn bản đến nâng cao nha các bạn 20 cái video à, quay rất là chi tiết cách lấy bột cách tán bột như thế nào à, bạn nào mà muốn nhận cái video này từ Mona các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Nếu mà muốn nhanh thì các bạn hãy vào Facebook của Mona. Các bạn kết bạn với Nga Vũ mở ngoặc Nga Mona đóng ngoặc có đường link Facebook ở phía dưới video này. Các bạn kết bạn với Mona và inbox cho Nga một câu là cô ơi gửi ờ, video học cả bạn cho em với. Ok ha cả nhà thì Mona sẽ trực tiếp Mona gửi cho từng bạn nhé. Thì cái đấy thì các bạn coi các bạn sẽ biết vẽ. Ờ, cái đấy á, tại vì ờ, Mona quay kỹ hơn rất là nhiều thì các bạn coi thì các bạn sẽ biết vẽ học theo video các bạn sẽ biết vẽ tại nó chi tiết lắm dùng ờ, bột như thế nào bột hiệu gì có tán bột ra làm sao có đầy đủ hết các bạn muốn thì các bạn cứ comment phía bên dưới là gửi video cho em rồi ờ, kết bạn với Nga Vũ Nga Mona Facebook của Mona là Nga Vũ mà ngoặc ra Nga Mona đóng ngoặc đó các bạn cứ vào kết bạn với Mona à, sau khi mà các bạn học xong những cái mẫu mà Mona hướng dẫn ở trên YouTube rồi à, hoặc là trong 20 bộ video đó rồi các bạn nhớ vẽ nha các bạn phải vẽ thì Mona mới tiếp tục quay thêm những bộ video khác và tặng thêm còn các bạn không vẽ là Mona sẽ không tặng thêm nữa các bạn vẽ xong á bằng cách các bạn phải <coughs> phải chụp hình và gửi vào cái nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Mona gửi bài vào đấy để cho Mona hoặc cô giáo khác chữa bài cho các bạn để đảm bảo rằng các bạn vẽ thì các bạn phải gửi bài vào trong đấy cho Mona nhé trong đây có các bạn đã gửi bài rồi người nào vô sau thì có thể vẽ và gửi sau à, trường ở số 65 đường số 3 khu Cityland phường 7 quận Gò Vấp số điện thoại là 09 0902 905 960 nha cả nhà à, ờ, cỏ bản bao giờ thì mình cũng đi liền với cỏ râu điểm vào cho nó đẹp hơn đó, cả nhà thấy đó cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Mona các bạn coi video các bạn đừng quên hãy bấm vào nút đăng ký nhé nút đăng ký ở phía bên dưới à, để ủng hộ Mona nhiều hơn Mona sẽ quay clip hướng dẫn các bạn nhiều hơn khi các bạn vẽ những cái đường tước ở phía bên trong cánh bông thì các bạn vẽ mỏng lại phải mỏng lại nhuyễn lại nhé sau đó mình chấm những cái phần nhụy ở bên trong này đó vậy là mình đã xong một mẫu của bản 3D rồi bây giờ mình sẽ top lên mình top lên nhé top nhẹ lên cái này mình vẫn có thể dùng cỏ bản treo màu treo được chúc bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại